chào tất cả anh em anh em à, đi chơi tài xỉu anh em đi đánh tài xỉu đặc biệt là những anh em nào mà đang đi à, làm tay cái anh em nào đang làm tay cái thì à, muốn giới thiệu đến cho anh em làm tay cái một cái bộ đồ chơi tài xỉu thì anh em đi lắc tài xỉu anh em cũng đã biết rồi khi mà anh em có cái bộ hột tài xỉu mà nó ưng ý theo ý muốn của anh em anh em lắc có thể là đi theo ý muốn của anh em thì anh em sẽ có những cái tỷ lệ thắng ở cái sân chơi hay là ở những cái cuộc chơi của anh em rất là cao nhá Đấy thì cái bộ hột mà để cho anh em đi chơi được thì cái bộ hột này nó như thế nào thì thứ nhất là điều đầu tiên phải nói là nó là không tang bộ hột tài xỉu không tang thứ hai nữa là bộ hột đi đều một đi đều để cho anh em có thể đua 5 năm và thứ ba nữa đó chính là cái bộ hột này anh em lắc được theo ý muốn của anh em khoảng tầm 7 đến 80 phần trăm thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhé khi mà anh em lấy cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên tôi thì bên tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này đấy thì khi mà anh em lấy hột này thì khi anh em đi lắc chưa cần đến cái lắc của tôi thì ờ, cái bộ hột này nó đi khá là đều đấy, nó đều tầm 90 phần trăm cho anh em nhé thử cho anh em xịt tài xịt tài xịt cho anh em đấy, thì ờ, đấy là tôi ví dụ cho anh em thôi đấy, còn thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, test cho anh em về cái tăng tích của nó đầu tiên nhé thử cho anh em tăng tích này anh em thấy không trong quen. tôi đã thử cho anh em xong cái dọ đèn nước muối và cuối cùng là cái nam châm anh em đến bất kỳ cái sân chơi nào anh em thử Đấy, để ví dụ như một hột như này thì sẽ không được chơi nhé. cái hột này là hột công chuyện Đấy, nó có công chuyện ở trong nhé. Đó. nắp hoàn toàn không tan đĩa 19 đó. chính là cái à, thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nha. Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy. giữ tài giữ xỉu cho anh em nhé giữ tài giữ xỉu cho anh em thì cái giữ tài giữ xỉu này là cũng rất là đơn giản Đấy, rất là đơn giản cho anh em rồi nhé còn anh em là cảm thấy khó thì anh em à, nên là đến cơ sở tôi một lần bên tôi còn cung cấp rất là nhiều những cái bộ hột khác nữa không phải riêng về cái bộ hột 2020 này và rất là nhiều những cái đồ chơi để cho anh em có thể tham khảo anh em vận dụng và anh em chơi những sòng sới của anh em nhé đăng tài đúng không anh em tôi sẽ giữ tài cho anh em bốn năm sáu chén này nó về xỉu về xỉu giữ xỉu cho anh em luôn một ba năm một bốn năm một một bốn bão tàng bão tàng anh em nhé một một bốn lên bão tàng bốn bốn hai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 bên tôi còn cung cấp cho anh em nắp chén dĩa luôn nhá nắp chén dĩa luôn đây tất cả là nắp chén dĩa này đó đó tất cả những cái nắp những cái chén những cái dĩa đều rất là đẹp đảm bảo cho anh em khi mà anh em đi lắp nha anh em chỉ cần đặt hàng hàng sẽ gửi về đến tận nơi cho anh em anh em test thoải mái anh em test thoải mái cảm thấy ưng anh em mua còn không ưng anh em trả lại cho tôi nhá Đấy, thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt anh em thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ theo dõi những cái video mới nhất bên tôi đăng tải lên chào anh em